Kính thưa quý vị bà con cô bác ờ, xa gần cũng như là quý vị các bạn thì ờ, sau khi mà ờ, đền nơi nhất tổ chức thắp hương xong thì bên công tác đoàn xã cũng tổ chức những cái trò chơi vui chơi giải trí cho các thanh niên cũng như là bà con cô bác về giữ cái lễ đền đệ nhất của ngày hôm nay và tại đây là cái sân này là sân đất thuộc của đền đất của của đền thành là ở đây là đoàn thanh niên của xã đang tổ chức những cái trò chơi vui chơi giải trí cho bà con cô bác như là thanh uh, thiếu niên của xã ờ, kính mời bà con cô bác xa gần cũng như là quý vị bạn chúng ta hãy ờ, tiếp tục theo dõi những cái trò chơi mà đoàn thanh niên tổ chức đây là một cái khuôn viên sân của thuộc uh, xóm 2 Tân Phong xã Diễn Nguyên, huyện Tân Châu, tỉnh An. À, đây là di thuộc của cái di tích của đền đệ nhất và đây là cái việc bạn đang nhìn phía sau của đền đệ nhất. Vừa rồi thì trong những ngày qua trước ngày rằm tháng 3 thì là đoàn xã cũng có tổ chức cái giải bóng chuyền và sân bóng chuyền kính thưa bà con cô bác xa gần thì à, cái sân bóng chuyền năm nay cũng được uh, cái sân bóng chuyền năm nay cũng đã được đổ bê tông hóa và nhờ những cái tấm lòng hảo tâm cũng như công đức của bà con cô bác xa gần chính vì thế mà cũng rất mong bà con cô bác xa gần mà chúng ta có thời gian chúng ta về với quê hương thì chúng ta ờ, vào thập hương về với cội nguồn với đền đệ nhất và ờ, rất mong những cái tấm lòng hảo tâm của quý vị và các bạn như bà con cô bác xa gần khi về xã nhà Và đây là một màn nhảy ba bố của đoàn thanh niên Tân Nguyên tổ chức thì ờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ờ, theo dõi. Bây giờ ờ, kính mời quý vị và các bạn cũng như bà con cô bác chúng ta xem cái nhảy màn nhảy ba bố của đoàn thanh niên xã Dương Nguyên tổ chức. ta làm thật luôn, ta Ôi à, Phương ơi, đừng, đừng cho Thư được Thư nó còn mở anh à À, thế thì à, cổ động viên chúng ta lui ra ngoài tí cho anh chịu nhạy này Nháp nha Nửa đường nửa cũng cần hết đường như nguyệt ạ Nháp ơi, chuẩn bị nháp ơi Được chưa? Một, hai, ba Hay lắm Hay Đấy. Được tiền luôn rồi đó là bên phi nhá mà đánh vô em ơi à, đừng nó học rồi Rẻ nhất một trăm Rẻ nhì hai trăm Rẻ ba ba trăm bet bốn trăm chuẩn bị nha mấy đứa chuẩn bị này nhảy là không được khó cái bên hai bên trong bì là phải nhảy nè còn có là có trên ngoài nè còn mấy bên nam thì gật mất trên nè nhưng khô lùng tung bây giờ chuẩn bị đây rồi rồi đây thì tôi mới được thiếu không đây chị sắp đây tôi tới ngoài mà thấy được mà alo là phần nắng này Chuẩn bị đại tính bật rồi Tổng hết nháp rồi Bị chưa Từ từ thôi Ui ui tí mà lấy đà đi Ê nhảy từ từ thôi Một Hai Hai bên năm mới ra về năm là hà được một đứa rồi Hai bạn rồi là hơi Này Lào Vòng tay Thái Lào Tấm lòng của số 2 Có một có một có một có một Nhà tay đọc kia, nhà tay, nhà tay, tí nhà tay, tôi đưa được rồi Đúng không? Thảo ơi, Thảo ơi, bấm vào bụi con Con, con, con, con Sớm một tạo tay ghê Sớm một, sớm một, sớm một Sớm một, sớm một Sớm một, sớm một Sớm một, sớm một đúng là đúng nữa đang đi đúng là chiều đấy mà nó còn chuẩn bị đây chuẩn bị đây giờ đây có có có lâm lên vào thuyền nha có có gì nha thuê mà đây có cái con hột ai mà hắn tập ở bãi nhìn lịch luyện của họ nhìn đây nhìn đây đi đấy anh đi con biết cả bố đầu tiên rồi nhớ một đầu tiên rồi nhớ cái đó là cái này cái đấy đến đến tốc độ đến ba đến hai đến tốc độ đến năm nha xin đến lên chuẩn bị một hai ba bốn

Thank you. tiếp tục đến với chúng ta một hai mặt đâu mũ nó xấu thì quấn chặt

Đồ rồi nước. Giờ đây con lên. Julian. Julian, hasta luego. Hasta luego. 50 một người 50

kẹo lúng nó khó à? thế một mét à Hãy subscribe Để không bỏ lỡ Kim Ngô và Dược Lê sân gương cầu khoa Người dân này Kim Ngô ra Đừng có bắt nó tại nào Cây bằng bố thành nha À, đấy, bố ra ông ơi Của Trung ơi là Trung ơi Rốt rồi Thì tổ đi đến là Từ đến sao ba kéo đến xuất phát Phải chờ đi một thằng thằng đạt thôi sao bên đi này Anh Đi cái lực chứ bên đi kéo thử chiều kéo bộ này Điểm đầu thứ hai sẽ thì hai chúng ta sẽ cứu này Đưa một thằng thằng đi này Lực này Cái này, cái này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

đếm từ từ đến ba đi một hai ba hai Thầy Leo ơi! Thầy Leo ơi! Chị Viễn được nắm mình nhiều nữa nè Ba, ta tính cái bài kinh tế rồi, nắm mình yên năm chục rồi em ơi năm chục rồi năm chục rồi bốn trăm nghìn nữa được năm chục rồi Ôi trời ơi, có ông hiền thế này, hoa thì, thì cân cả xả đấy đúng không? Tắt nước suốt. Hiền hai đứa tắt nước suốt. Đường như nó là gì thế nào? Ê, ê, ê, mình đừng tắt đằng trước này, đừng đến chuột đằng sao, tắt đằng trước ơi Đấy hòa năm quân các phủ Hoài hoài Quấn lại quấn lại Làm gì rồi cùng nói chuyện thoải mái nhá Đó đi Đúng chuyện gì nào Mì ơi khá lên nào chơi Hai dịch lên Chuột người nào đến từ 1 đến 3 tiếp tục rồi Chuẩn bị Một Mới một bảy không số 3 kém hẳn hơn rồi Hai ¡Gracias! Đấy rồi, cô đi, cô đi đâu? Tập trung, tập trung. Tập trung đến 11 đến 3, tiếp tục 11 đến 3 nha. Thì thi đấu thứ hai. 1 2 3 Kém 3, kém 3. Kém 3. Kém 2. Kém 2. Kém 2. ăn con thế nào đây như vậy là hầu hết thực tế kéo con người thực tế một tuổi của xóm anh thì à, bán tổ chức chúng ta cao qua thế thì chấm hai này